đã giới thiệu với chúng tôi trên cái có ba nội dung nội dung thứ nhất là tổng quan về sách giáo khoa lớp 10 nội dung thứ hai là giới thiệu thiết bị phát liệu giáo dục và nội dung thứ ba ừ. là cam kết của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thế thì báo cáo với thầy cô là thứ nhất là về cái tổng quan về sách giáo khoa lớp 10 thì à, báo cáo của thầy cô ừ. sách giáo khoa ừ. là sự cụ thể hóa mục tiêu dung, phương pháp và yêu cầu được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông. Và chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 thì có sự đổi mới, ừ, thay đổi căn bản à, so với chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. À, đó chính là cái định hướng nghề nghiệp. Chính vì vậy mà sách giáo khoa à, được thiết kế phù hợp với sự phong phú, đa dạng trong lựa chọn à, định hướng nghề nghiệp của học sinh. và đặc biệt rằng à, năm học tiếp theo đây là năm đầu tiên thay sách giáo khoa ở cấp trung học phổ thông à, nên việc tìm hiểu một cách đầy đủ chi tiết cụ thể về sách giáo khoa về chương trình là việc làm hết sức cần thiết đối với việc lựa chọn sách giáo khoa của các quý thầy cô và các em học sinh à, trong năm học tới vì vậy trong cái phần này à, chúng tôi sẽ đi sâu vào các cái nội dung cụ thể đó là quy định của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và từ quy định này thì các sách giáo khoa được thiết kế như thế nào và đồng thời chúng tôi cũng uh, có những cái lưu ý với quý thầy cô uh, về sách giáo khoa và việc lựa chọn sách giáo khoa của nhà xuất bản giáo Việt Nam và đi vào phần tổng quan về sách giáo khoa lớp 10 chúng tôi xin trân trọng uh, giới thiệu quý thầy cô thứ nhất là về chương trình giáo dục phổ thông uh, năm 2018 thì quy định uh, sách giáo khoa uh, cái chương trình giáo dục phổ thông thì được chia thành hai giai đoạn giai đoạn giáo dục cơ bản từ lớp 1 đến lớp 9 và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp từ lớp 10 đến lớp 12 và chương trình giáo dục phổ thông thì giúp cho học sinh lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích điều kiện và hoàn cảnh của bản thân để tiếp tục học lên học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động khả năng thích ứng với những thay đổi trong bối cảnh toàn cầu hóa và hệ thống các môn học và hoạt động giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông ờ, thì gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc các môn học lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp ở đây gọi tắt là các môn học lựa chọn tùy chọn thì qua quy định của chương trình như thế thì quý thầy cô cũng thấy là cái tính sự phân hóa và theo cái định hướng nghề nghiệp ở cấp trung học phổ thông đã được thể hiện trong cái chương trình một cách là rất là rõ ràng và cụ thể và à, sơ đồ hóa cái eh, chương trình theo cái thế của chương trình thì chúng ta thấy rằng à, các bộ môn à, học ở trường phổ thông gồm có các môn học hoạt động bắt buộc hai là các môn học lựa chọn à, chuyên đề học tập thì đây nó thuộc về cái các cái môn học à, theo định hướng lựa chọn của học sinh và thứ ba là môn tự chọn và à, trên cơ sở cái định hướng của chương trình giáo dục phổ thông thì nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã tổ chức các cái bộ sách như thế nào à, cũng báo cáo với quý thầy cô thì à, để, để đáp ứng cái yêu cầu theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông và căn cứ vào cái thông tư 33 năm 2017 của Bộ Giáo dục Đào tạo về tổ chức biên soạn sách giáo khoa và căn cứ vào 13 tiêu chuẩn 40 chỉ báo về đánh giá sách giáo khoa thì nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã phát triển hai bộ sách với hai thông điểm bộ sách thứ nhất là bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống và bộ sách thứ hai là bộ sách chân trời sáng tạo à, đối với mỗi bộ sách thì việc à, đưa ra thông điểm sẽ tạo nên sự thống nhất khi biên soạn tạo sự đồng nhất giữa các môn học của bộ sách trong cách tiếp cận từ lựa chọn kiến thức ngữ liệu hình ảnh để hướng tới thông điệp đưa ra và với cái thông điệp của bộ sách thứ nhất là bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống thì à, các tác giả muốn mong gửi gắm tới à, quý thầy cô và các em học sinh một cái thông điệp à, là nội dung kiến thức để gắn với cái thực tế cuộc sống và các cái lấy thực tế cuộc sống để làm ngữ liệu đưa vào trong sách và nhằm để giải quyết những vấn đề hiện cuộc sống xảy ra còn đối với bộ sách chân trời sáng tạo thì cũng như cái uh, ờ, slogan của bộ sách uh, uh, đưa ra thì ở đây uh, cái bộ sách này nhằm uh, phát huy cái sự sáng tạo của người học và mong muốn mang tới sự mới mẻ qua nội dung học tập uh, cho sinh và các bộ sách của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thì chúng tôi đều hướng tới một cái tiêu chí đó là chuẩn mực khoa học và hiện đại sự à, chuẩn mực ở đây là thể hiện về mặt kiến thức à, trong trong sách phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trải nghiệm của học sinh các thông tin ngữ liệu nội dung số liệu và à, đưa vào sách thì chuẩn xác và không gây tranh cãi về mặt ngôn ngữ thì phải trong sáng diễn đạt dễ hiểu phù hợp với trình độ học sinh và về mặt hình ảnh thì những hình ảnh minh họa chọn lựa phù hợp với nội dung và phù hợp với bản sắc văn hóa mặt phân phong mỹ tục của Việt Nam còn về uh, tiêu chí về mặt ờ, khoa học uh, ở đây thể hiện qua phương pháp tiếp cận là phải đáp ứng các yêu cầu của chương trình về mặt cấu trúc thì uh, cấu trúc các sách thì cấu trúc chủ đề các bài học phải đảm bảo tính khoa học và phù hợp với uh, thời đại và nó phải thể hiện tính thực tiễn cao đó là kiến thức phải kết nối với cuộc sống và vận dụng giải quyết các vấn đề cuộc sống và một điều nữa dễ dạy dễ học có chính sách mở à, linh hoạt với nhiều hoạt động phong phú tạo điều kiện à, cho việc tìm tòi sáng tạo của học sinh à, hình thức đổi mới tổ chức học tập ờ, của học sinh và à, giúp cho cái việc đổi mới cái hình thức tổ chức à, dạy học của giáo viên còn cái về cái cạnh uh, tiêu chí hiện đại nó được thể hiện uh, qua cái phần thiết kế uh, hình thức hấp dẫn tiệm cận với sách giáo khoa của các nước tiên tiến và à, sách cũng phải đảm bảo tính hội nhập tức là cập nhật cái nhu cầu xu hướng thẩm mỹ của học sinh à, thế kỷ 21 trong hội nhập quốc tế và sách phải đảm bảo à, cái hệ sinh thái rất là phong phú đa dạng và áp dụng công nghệ thông tin bao gồm cả sách học liệu điện tử và thiết bị dạy học và đặc điểm của sách giáo khoa à, các bộ sách giáo khoa của nhà lớp 10 của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thì đều à, hướng tới định hướng phát triển năng lực à, thể hiện qua nội dung qua cấu trúc và hình thức về nội dung thì à, phải đảm bảo tính cốt lõi tinh giản và à, tăng cường tính vận dụng và áp dụng vào thực tiễn cũng như à, đẩy mạnh cái việc tích hợp giữa các nội dung các môn học trong cuốn sách giáo khoa và đồng thời cũng phải đảm bảo sự phân hóa à, đáp ứng được đa dạng các đối tượng các em học sinh các vùng miền về cấu trúc thì ờ, cấu trúc sách đảm bảo tính mở và à, được cấu trúc theo các chương các chủ đề ờ, và với các cái tuyến chính tuyến phụ ờ, và tăng cường cái hoạt động trải nghiệm ờ, cho các em học sinh về hình thức thì đảm bảo tính hấp dẫn của sách đảm bảo sự hài hòa giữa kênh chữ kênh hình trong sách và phải tăng cường tính thẩm mỹ cũng như tính dễ sử dụng cho sách cứ vào cái yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và các cái ờ, tiêu chí ờ, ờ, tiêu chuẩn trong quá trình biên soạn sách giáo khoa của nhà xuất bản ở Việt Nam thì chúng tôi cũng muốn gửi tới quý thầy cô những cái thông tin mà theo quy định chương trình nó liên quan đến việc cấu trúc các bộ sách giáo khoa của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đối với lớp cấp trung học phổ thông ở lớp 10 thì về nhóm các môn học và hoạt động lớp theo quy định của chương trình như trên màn hình các quý thầy cô cũng đang theo dõi đấy ạ thì đối với nhóm môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc thì gồm có 7 cái ờ, môn học gồm toán ngữ văn ngoại ngữ một hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thì bốn cái môn này có tiết là 105 tiết và môn thứ năm là môn giáo dục thể chất là thời lượng là 70 tiết và môn thứ sáu là giáo dục quốc phòng an ninh và nội dung giáo dục địa phương thứ hai môn mà có thời lượng là 35 tiết thì đối với cái quyết định của chương trình như thế thì đối với sách giáo khoa của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam chúng tôi cũng xin lưu ý là với cô cùng với môn mỗi môn học như thế thì nhà xuất bản sẽ biên soạn đầy đủ à, sách giáo khoa theo từng môn học tuy nhiên đối với môn học à, hoạt động các bắt buộc thì cũng lưu ý quý thầy cô về sách à, có một số môn ví dụ sách giáo khoa giáo dục quốc phòng an ninh nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thì làm bộ thôi và đối với môn giáo dục thể chất lớp 10 thì nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cũng làm bộ tuy nhiên ở trong môn giáo dục nó có ừ, nhiều phân môn tuy nhiên thì ở đây nhà xuất bản giáo Việt Nam lựa chọn những cái phân môn mà à, mang tính phổ rộng nhiều đối tượng học sinh tham gia gồm có bóng đá cầu lông bóng rổ bóng chuyền và mỗi phân môn này thì được à, tổ chức thành một cuốn sách giáo khoa riêng và học sinh theo quy định những chương trình học sinh trong năm học thì lựa chọn một trong bốn cái, phân môn này để học đối với môn giáo dục thể chất ở đây chúng tôi sẽ thiết kế sách thành bốn cái ừ, phân môn này thành bốn cuốn sách riêng và thứ hai là đối với khoa các môn học lựa chọn thì theo quy định của chương trình thì các môn học lựa chọn thì gồm có ba nhóm môn học nhóm thứ nhất là nhóm môn khoa học xã hội gồm lịch sử địa lý giáo dục kinh tế và pháp luật thì ba cái cái, cái môn này mỗi thời lượng là mười tiết nhóm thứ hai gồm ba môn gồm vật lý hóa học sinh học đấy là nhóm khoa học tự nhiên là thời lượng mỗi môn học này là bảy tiết và nhóm thứ ba là công nghệ và nghệ thuật nhóm này gồm có bốn môn gồm công nghệ tin học kỹ thuật âm nhạc và thời lượng mỗi cái môn học này cũng là 70 tiết thì từ cái quy định này của chương trình thì đối với sách giáo khoa của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam chúng tôi cũng lưu ý với quý thầy cô là theo quy định chương trình thì khi lựa chọn cái các môn lựa chọn này thì học sinh phải lựa chọn năm môn từ ba cái nhóm học trên và mỗi nhóm với một cái tiêu chí là mỗi nhóm phải chọn ít nhất một môn học à, chính vì vậy nó sẽ à, à đưa tới những cái Ờ, khả năng khi lựa chọn sách của học sinh ờ, trong các năm học tới thì các quý thầy cô lưu ý nó sẽ diễn ra dưới các cái phương án phương án thứ nhất là ba một một ở ờ, đây có nghĩa là gì nếu học sinh học theo định hướng học tự nhiên thì các em sẽ chọn ba cái môn học trong nhóm khoa học tự nhiên và mỗi cái cái, cái nhóm môn học còn lại sẽ chọn ít nhất một cái một môn còn nếu học học sinh chọn theo định hướng khoa học xã hội thì các em sẽ lựa chọn ba môn trong nhóm học xã hội và phải chọn một môn trong một môn trong cái hai cái nhóm còn lại ví dụ ở đây như lịch sử địa lý giáo dục kinh tế pháp luật là món các cái nhóm môn học xã hội nào sinh chọn thêm ví dụ như sinh học hoặc mỹ thuật thuộc các cái nhóm môn học còn lại phương án thứ hai là học sinh có thể chọn theo phương án hai hai một tức là ở mỗi nhóm môn học học sinh sẽ chọn hai môn và ở nhóm môn còn lại sẽ chọn một môn ví dụ phương án như lịch sử địa lý nhóm môn khoa học xã hội và nhóm thứ hai là sinh học hóa học ờ, nhóm môn khoa học tự nhiên là học sinh chọn thêm tin học thì nhìn thấy là đấy là các phương án lựa chọn đối với các môn học chọn và cùng với cái phương án này thì sách giáo khoa của nhà xuất bản giáo Việt Nam chúng tôi cũng lưu ý tới cái thầy cô thứ nhất đối với môn công nghệ 10 thì gồm hai cuốn với số lượng là 70 tiết một cuốn vì theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cấp trung học thông thì môn công nghệ 10 thì học sinh sẽ chọn một trong hai định hướng công nghiệp hoặc định hướng nông nghiệp và học sinh sẽ chọn một trong hai định hướng này để học trong năm học à, thứ hai là và ở đây tôi lưu ý là nhà xuất bản ở Việt Nam đối với môn công nghệ 10 là một bộ sách cho dùng cho cả hai bộ sách là bộ sách kết nối tri thức cuộc sống và bộ sách chân trời hiện tại thứ hai đối với môn mỹ thuật 10 thì uh, báo cáo quý thầy cô theo quy định chương trình thì mỹ thuật 10 gồm 10 cái, cái chủ đề và theo yêu cầu chương trình học sinh sẽ phải lựa chọn à, bốn à, trong 10 chủ đề này để học cho nên là nhà xuất bản cũng phải tổ chức các cái bộ sách này để thành ờ, à, để làm sao khi lựa chọn thì học sinh cũng lựa chọn 4 trên 10 chủ đề này thì gồm các cái 10 chủ đề như trên uh, màn hình chúng ta đang chiếu các quý thầy cô đang theo dõi nhé thì mỗi cái chủ đề này đúng với 17 năm tiết và trong năm học thì học sinh lựa chọn uh, 4 trên 10 chủ đề này thì tương đương với nó là cũng là 70 tiết là học và ở đây chúng tôi cũng lưu ý này đối với mỹ thuật 10 thì nhà xuất bản Việt Nam chỉ làm một bộ sách giáo khoa mỹ thuật 10 sử dụng cho cả cả hai bộ sách là bộ sách kết nối tri thức cuộc sống và bộ sách chân trời sáng tạo thứ ba là đối với môn tin học 10 thì báo cáo với thầy cô là, là học sinh sẽ được học uh, theo quy định chương trình là 90% là lý thuyết chung và lựa chọn một trong hai định hướng sau định hướng thứ nhất là 10% số tiết học theo ờ, định hướng khoa học máy tính và hướng thứ hai là 10% số tiết à, theo định hướng tin học ứng dụng và đối với bộ sách kết nối tri thức cuộc sống thì chúng tôi cũng biên soạn một cuốn và thời lượng à, mình học lý thuyết là 62 tiết và thời lượng mỗi định hướng thì là 8 tiết nếu học sinh chọn thì cả năm học cũng là tương ứng 70 tiết và bộ sách chân trời sáng tạo chúng tôi cũng biên soạn một cuốn để thời lượng để học định hướng lý thuyết là 64 tiết và thời lượng à, để học mỗi cái định hướng trên là mỗi định hướng là 6 tiết thì học sinh trong năm học cũng chọn à, 90 phần trăm lý thuyết và một số cái tương đương với là 70 tiết đối với môn âm nhạc 10 thì cũng lưu ý quý thầy cô là học sinh sẽ lựa chọn một trong hai phương án sau phương án một là à, học sinh sẽ học chọn theo cái à, phần hát 50 phần trăm và còn lại 40 phần trăm sẽ học phần nghe nhạc đọc nhạc nhạc cụ lý thuyết âm nhạc và thưởng thức âm nhạc và 10 phần trăm còn lại đánh giá điểm thi phương án 2 thì học sinh sẽ học à, 50 phần trăm học nhạc cụ còn lại 40 phần trăm sẽ học về hát nghe nhạc à, đọc nhạc lý thuyết âm nhạc thưởng thức âm nhạc và 10 phần trăm à, đánh giá định kỳ thì à, về thứ ba là báo cáo cô về chuyên đề học tập thì các môn học chuyên đề học tập thì gồm có năm tiết thì đối với 12 môn học nhà xuất bản Việt Nam xây dựng đều đầy đủ các chuyên đề học tập hai môn cả hai bộ sách thì ở đây chúng tôi cũng lưu ý quý thầy cô là môn công nghệ học sinh sẽ tự chọn ba chuyên đề học tập phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường thì cũng xin lưu ý quý thầy cô cái lựa chọn ờ, sách giáo khoa quý thầy cô cũng lưu ý ờ, vấn đề này website này thì toàn bộ các cái nguồn tài liệu học liệu cũng như các cái tài liệu hỗ trợ cho việc sử dụng sách giáo khoa cô đã tích hợp đầy đủ đây ngay tại thời điểm này các thầy cô có thể truy cập vào để có thể tìm hiểu đầy đủ về các cái nền tảng các cái học liệu cũng như các cái sản phẩm sách giáo khoa để phục vụ cho cái chương trình giáo dục phổ thông lớp 10 của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam à, chúng tôi xin chuyển sang phần thứ ba là cam kết của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thì à, báo cáo với thầy cô à, chúng tôi thì luôn luôn là cam kết về mặt chất lượng thì sẽ biên soạn đầy đủ bộ sách giáo khoa theo thiết kế chương trình có đủ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuẩn mực khoa học hiện đại và vụ giáo viên học sinh và ngành giáo dục chúng tôi cam kết là luôn đồng hành cùng giáo viên học sinh và bạn đọc cả nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được bộ giáo dục đào tạo giao đảm bảo an ninh an toàn để xuất bản sách giáo khoa mới và chúng tôi cũng cam kết sẽ phát huy mọi nguồn lực tiết kiệm có giá sách phù hợp cung ứng một cách đồng bộ đầy đủ kịp thời để học liệu uh, sách giáo dục tới các địa phương trong cả nước trong năm học mới và chúng tôi cũng cam kết hỗ trợ chia sẻ có trách nhiệm và với những khó khăn của địa phương thông qua các chương trình ủng hộ và hỗ trợ ờ, và tặng sách giáo khoa thì ờ, báo cáo quý thầy cô cái phần báo cáo về uh, uh, tổng quan về kế hoạch dạy học cũng như sách giáo khoa lớp 10 của xuất bản Việt Nam tôi đến đây là hết ạ À, cảm ơn quý thầy cô đã theo dõi và tiếp theo chương trình thì à, chúng tôi xin trân trọng và kính mời các quý thầy cô theo dõi một cái phần giới thiệu về sách giáo khoa và hoạt động chuyên đề học tập toán 10 à, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam do phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Sơn là tác giả cuốn sách trình bày thì báo cáo quý thầy cô thì phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Sơn là giảng viên cao cấp của Đại học Đô Hà Nội xin trân trọng kính mời nói sư tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Sơn trình bày về phần giới thiệu sách giáo khoa và chuyên đề học tập khóa người của sách kết nối tri thức với cuộc sống của Smart Việt Nam. Trân trọng mời cô. Xin kính chào toàn thể các thầy các cô giáo viên trung học phổ thông môn toán tỉnh hòa bình và kính chào tất cả các thầy các cô đang theo dõi chương trình à, buổi thảo ngày hôm nay à, đầu tiên thì cho phép tôi được à, kính chúc sức khỏe toàn bộ các thầy các cô à, để à, vượt qua cái đại dịch covid đang à, hoành hành ở Việt Nam cũng như trên thế giới hy vọng là chúng ta có đầy đủ sức khỏe để có thể triển khai cái nhiệm vụ giáo dục của chúng ta à, hôm nay thì tôi xin phép được trình bày với các thầy các cô về cái uh, sách giáo khoa toán 10 và chuyên đề toán 10 của sách kết nối tri thức với cuộc sống cũng như là lãnh đạo nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cũng đã giới thiệu thì ở đây thì tôi cũng sẽ xin được đi sâu thẳng vào cái nội dung của sách giáo khoa toán 10 và cái chuyên đề học tập toán 10 đầu tiên thì xin được à, giới thiệu với các thầy các cô về à, đội ngũ tác giả đã biên soạn lên cuốn sách giáo khoa toán 10 mà hôm nay tôi có vinh dự được giới thiệu với thầy các cô. Đầu tiên là thầy tổng chủ biên, thầy Hà Huy Khoái. À, thầy Hoàng Huy Khoái là giáo sư, tiến sĩ, nguyên là viện trưởng Viện Toán học Việt Nam và thầy cũng là một trong những người mà rất tâm huyết với giáo dục Việt Nam cũng như là cái sự phát triển của nền toán học Việt Nam các thầy có thể các thầy các cô có thể tìm được những cái thông tin về giáo sư Hà Huy Phái trên tất cả các trang thông tin ờ, chính thống của Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Viện Toán học Việt Nam đồng chủ biên thì có giáo sư Cung Thế Anh giáo sư Trần Văn Tấn đây là hai giáo sư của khoa toán trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Các thầy đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc là dẫn dắt các đội tuyển toán thi uh, à, IMO và một số các cái à, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi các cấp và uh, giáo sư tiến sĩ khoa học đặng hùng thắng là giáo sư của trường khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội thầy cũng là một người rất tâm huyết với sự phát triển toán học việt nam đặc biệt liên quan đến mảng xác suất thống kê và thầy cũng là chủ biên tổng chủ biên của nhiều cuốn sách tham khảo mà nhà xuất bản giáo dục việt nam đã ban hành ấn hành các tác giả thì đội ngũ tác giả của toán 10 là một trong những đội ngũ mà à, có thể nói là khá là hùng hậu và quy tụ được những ờ, gương mặt rất là điển hình thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau đại số giải tích hình học và xác suất thống kê à, có thể kể đến đây là phó giáo sư tiến sĩ phan thị hà dương phó giáo sư phạm hoàng hà phó giáo sư dương anh tuấn và tôi nguyễn thị kim sơn à, bên cạnh đó thì có tiến sĩ nguyễn đạt đăng tiến sĩ ờ, Trần Mạnh Cường, tiến sĩ Đặng Đình Thanh, à, tiến sĩ ờ, Phan Thanh Hồng, tiến sĩ Nguyễn Trung Gia Vượng, tác giả Hạ Vũ Anh. Thì tất cả chúng tôi đã được à, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam à, cùng với đội ngũ biên tập à, lành nghề và đã làm việc à, liên quan đến biên soạn cuốn toán 10 và chuyên đề toán 10 trong thời gian 3 năm để mà có thể ra được sản phẩm hôm nay để ngồi đây giới thiệu các thầy các cô. À, cuốn chuyên đề toán 10 thì uh, cũng có tổng chủ biên là thầy Hà Thị Khoái, đồng chủ biên là thầy Cung Thế Anh và thầy Trần Văn Tấn và các tác giả như trên trình chiếu. Chúng ta đều biết là sách giáo khoa toán 10 thì là với thời lượng 105 tiết và là cuốn sách uh, học bắt buộc đối với mọi học sinh lớp 10. Còn sách chuyên đề học tập toán 10 thì với thời lượng biên soạn là dành cho 35 tiết học và nó là học phần tự chọn dành cho những học sinh theo định hướng khoa học tự nhiên và công nghệ. À, sau đây thì tôi xin phép được uh, trình bày chi tiết về những cái nội dung liên quan tới à, bộ sách giáo khoa toán người chuyên đề toán người nó bao gồm có phần mục đích biên soạn phần quan điểm biên soạn phần nội dung và cấu trúc của bộ sách à, những phân tích những ưu điểm đặc trưng của bộ sách và cuối cùng thì giới thiệu với tất cả các cô một số cái tài liệu hỗ trợ giảng dạy và học tập trong quá trình triển khai uh, hoạt động dạy và học trên lớp đầu tiên nói đến mục đích biên soạn của cuốn sách giáo khoa toán 10 bộ kết nối tri thức với cuộc sống thì cũng giống như tất cả các cái cuốn sách khác của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam bộ kết nối tri thức với cuộc sống và các cái bộ khác thì mục đích biên soạn ở đây là cụ thể hóa chương trình giáo dục phổ thông môn toán 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và cái tài liệu biên soạn là dùng làm sách giáo khoa học tập môn toán tại trường phổ thông trung học và đối tượng sử dụng ở đây sẽ là các thầy các cô các em học sinh lớp 10 trên toàn quốc và hy vọng là giáo viên và học sinh lớp 10 của tỉnh Hòa Bình sẽ sử dụng cái cuốn sách kết nối tri thức toán 10 này để sử dụng trong quá trình dạy và học. Uh, quan điểm biên soạn của chúng tôi thì xuyên suốt trong toàn bộ những uh, cái bài học cũng như là toàn bộ chương trình uh, giáo dục môn toán cũng như là các chương trình các môn học khác mà nhà xuất bản uh, <clears throat> giáo dục Việt Nam đã uh, tổ chức biên soạn với bộ kết nối tri thức thì thể hiện rõ ràng cái thông điệp là kết nối tri thức với cuộc sống nghĩa là tri thức được bắt nguồn từ cuộc sống và cuối cùng là đi về phục vụ cuộc sống giải quyết các vấn đề của thực tiễn chính vì vậy nên cái quan điểm biên soạn của bộ sách giáo khoa toán 10 nói chung nói riêng và các bộ sách giáo khoa khác nói chung trong bộ kết nối tri thức với cuộc sống thì định hướng phát triển sinh trên cái tinh thần tích hợp liên môn xuyên môn tích hợp nội môn và tuân thủ các cái quy định của bộ giáo dục và đào tạo bên cạnh đó thì uh, nhấn mạnh cái việc là đổi mới phương pháp dạy học tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp qua cái việc đổi mới cấu trúc cấu trúc của chương cấu trúc của bài và cấu trúc của toàn bộ cuốn sách thế thì ở đây thì cũng mong muốn rằng đem lại cho ừ, học sinh cũng như là các thầy các nhìn rõ cái ứng dụng của toán học của khoa học trong thực tiễn cuộc sống và đưa các nội dung của toán học vào trong thực tiễn cuộc sống cụ thể nội dung của bộ sách thì sách giáo khoa toán có hai tập tập 1, tập 2 và cuốn chuyên đề thì có 3 phần chuyên đề ờ, cụ thể Và tôi xin giới thiệu cụ về cái cấu trúc và nội dung của môn toán sách giáo khoa môn toán người tập 1 thì nó bao gồm có 5 chương chương 1 là mệnh đề tập hợp chương 2 bất phương trình hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn chương 3 là hệ hương lượng dương tâm giác chương 4 vector chương 5 là số đặc trưng của số liệu không khác nhóm thế thì các thầy các cô ở đây là những người mà đang đang giảng dạy toán người sách giáo khoa hiện hành thì các thầy cô cũng sẽ thấy rằng về nội dung nói chung ấy, thì chương trình toán phổ thông về nội dung nói chung thì không thay đổi quá nhiều tuy nhiên thì cái cách sắp xếp thứ tự cũng như là cái sách hiện hành thì cũng có nhiều điểm khác biệt và đặc biệt trong cái uh, tập 1 của sách giáo khoa toán người này thì có một phần với đội ngũ tác giả và đội ngũ biên tập viên rất là tâm huyết để có thể chọn được những hoạt động thực hành trải nghiệm gắn với cuộc sống mà có thể đem lại hứng thú với học sinh và đem lại những bài học hữu ích cụ thể như trong cái hoạt động thực hành trải nghiệm của tập 1 thì chúng tôi có trao đổi về mạng xã hội những điều ưu điểm những cái cần hạn chế những cái khuyến cáo cho học sinh lớp 10 thì với những cái hoạt động thực hành trải nghiệm này thì rất gần gũi với thời đại công nghệ 4.0 bây giờ mà chủ nhân tương lai của nó các bạn học sinh lớp 10 của chúng ta thì rất là quen với mạng xã hội và tương tác hàng ngày thì những cái cần chú ý cũng như là phân tích lợi hại của mạng xã hội là cái mà cần phải được đưa vào chương trình nhà trường và nó được đưa vào chương trình sách giáo khoa và tập một của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống sách giáo khoa toán 10 tập 2 được giới thiệu với các thầy cô với bốn chương chương 6 về hàm số đồ thị và ứng dụng chương 7 về à, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng chương 8 về đại số tổ hợp chương 9 về xác suất và và và cuối tra sách tập 2 thì cũng có hoạt động thực hành trải nghiệm liên quan tới trải nghiệm trong tình học và trong một số bài toán đếm trong cá thể trong quần thể thì về tinh thần chung thì ờ, các cái nội dung của cái sách toán 10 tập 2 cũng vẫn là những cái nội dung cơ bản mà chúng ta có đã và đang dạy cho học sinh phổ thông tuy nhiên có sự xáo trộn một chút về chương trình đó là vì căn cứ vào cái chương trình phổ thông 2018 đã có sự điều tiết giữa chương trình lớp 10 và chương trình lớp 11 phần đại số tổ hợp đã được đưa xuống lớp 10 và phần lượng giác từ lớp 10 đã được đưa lại lớp 11 cho thành thể thống nhất thì với chương 8 phần đại số tổ hợp này chúng tôi có trao đổi với quy đến về hoán vị chỉnh hợp tổ hợp về nhị thức Newton và với cái cách tiếp cận hoàn toàn xuất phát từ thực tiễn và những bài toán xuất phát từ thực tiễn thì tôi tin rằng các thầy các cô giáo ở Hòa Bình nói riêng và các thầy cô giáo trên toàn quốc nói chung thì sẽ rất thích cái chương này bởi vì chúng tôi biên soạn cái chương này với những cái cái cái cái phép toán logic nhưng mà hoàn toàn tự nhiên và xuất phát từ thực tiễn và cái sắp xếp chương các thầy cô cũng sẽ thấy là nó có sự logic của nó chương 8 chúng ta nói về đại số tổ hợp nó là cái bản lề nó là cái cơ sở để chúng ta trao đổi về chương 9 là tính xác suất theo định nghĩa cổ điển và khi làm việc như thế này thì những cái phần xác suất theo định nghĩa cổ điển rồi phương sai rồi kỳ vọng tất cả các khái niệm đó hoàn toàn có thể ờ, đưa ra một cách rất tự nhiên và và không hề hình thức và học sinh có thể hiểu được và tự học được kênh đó giáo viên hoàn toàn có thể đồng hành cùng học sinh để lĩnh hội cái tri thức này à, về chuyên đề học tập toán 10 trong vòng 35 tiết thì được cung cấp cho các thầy cô bộ học liệu về ba chuyên đề về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn về phương pháp quy nạp toán học như thức inter và về ba đường vô đích à, ứng dụng của nó thì thì một trong những cái hệ phương trình bậc nhất ừ, à, mà chúng ta quan tâm ấy là hệ phương trình bậc nhất ba ẩn và sau này khi mà các bạn học sinh các bạn đỗ vào các cái trường đại học ừ, à, mang cái tính chất về khoa học tự nhiên công nghệ đại học kỹ thuật hoặc các cái trường như trường bách khoa xây dựng và trường kinh tế vân vân thì những cái kiến thức về hệ phương trình bậc nhất này ba ẩn bốn ẩn rồi n ẩn sẽ là những cái kiến thức rất cần thiết để học những cái môn như là quy hoạch tuyến tính hoặc là toán tối ưu toán kinh tế toán tài chính vân vân thì do vậy nên trên đề một được thiết kế về kiến thức về hệ phương trình nhưng mà là hệ phương trình bậc nhất ba ẩn và cái các cái hệ thống bài tập ở đây thì được thiết kế từ dễ đến khó và rất là dễ hiểu với học sinh bởi vì có nhiều ví dụ uh, xuất phát từ thực tiễn từ những kiến thức hóa học vật lý sinh học mà chúng ta có thể đưa ra những cái bài toán mô hình bài toán học và từ đấy dẫn dắt học sinh giải được bài toán này. Tương tự như vậy thì phương pháp quy nạp toán học những Newton được trao đổi trong chuyên đề 2 này thì khác với sách giáo khoa hiện hành của lớp 11 thì những thức Newton được trao đổi luôn bằng cái công thức tổng quát thì ở đây trong phần sách giáo khoa à, của chúng ta cái phần à, nhị thức Newton ở chương uh, ờ, 8 đại số tổ hợp thì chúng tôi chỉ trao đổi tới những cái phần cơ bản nhất của những thức Newton thôi tức là khai triển bậc uh, khai triển bậc thấp và như vậy thì phù hợp với đại trà đa số các bạn học sinh trong tất cả các lĩnh vực không chỉ lĩnh vực khoa học tự nhiên công nghệ thế nhưng mà cái kiến thức về ý thức Newton tổng quát khai triển bậc N ấy, và những cái ứng dụng của nó sâu hơn ấy, thì chúng tôi có trao đổi ở trong phần chuyên đề 2 và cái này thích hợp với các bạn học sinh có thiên hướng về khoa học tự nhiên công nghệ và hệ thống bài soạn cũng như bài giảng và bài tập thì hết sức phong phú có nhiều cái bài toán vận dụng thực tiễn dễ cho các thầy cô có thể biên soạn được cái uh, ờ, kế hoạch bài dạy một cách phong phú nhất trong cái tiết chuyên đề của mình có chất lượng à, một số điểm khác biệt của cái sách giáo khoa toán 10 bộ kết nối tri thức với cuộc sống so với bộ sách giáo khoa toán 10 hiện hành thì trong các cái phần trình bày thì tôi cũng đã có trao đổi với các thầy cô khá chi tiết ở đây thì phân tích sâu hơn chẳng hạn như gạch đại số chẳng hạn thì chúng ta có cái phần lượng giác của sách giáo khoa hiện hành thì đã được chuyển sang phần lượng giác toàn bộ ở lớp 11 từ góc lượng giác công thức tính lượng giác đến à, các cái phương trình lượng giác thì sẽ chuyển toàn bộ sang lớp 11 mà thay vào đó thì chúng ta sẽ đưa cái phần đại số tổ hợp và và cái bài phần đại số tổ hợp này thì được trình bày trong bộ kết nối tri thức với cuộc sống và kèm với cái phần xác suất à, và thống kê thì tạo nên một cái cái cái cái, cái logic uh, khá là mạch lạc để các thầy các cô cũng như các em học sinh có thể à, lĩnh hội được và có thể theo sát được những cái bài toán có tính thực tiễn như vậy bên cạnh đó thì quan điểm nói chung thì là trình bày trên tinh thần là giảm nhẹ nhiều yếu tố hàng năm và quan trọng là nhấn mạnh đến các ứng dụng điển hình ở đây chúng ta có thể nói đến là cái uh, à, định lý à, dấu tam thức bậc hai chẳng hạn các thầy các cô đang dạy học sinh ở lớp 10 và học kỳ 2 và nó là cả một cái phần liên quan đến bất phương trình và bậc hai và những cái bất phương trình quy về bậc hai được thế thì uh, ở trong cái bộ sách kết nối tri thức cuộc sống này thì chúng tôi sẽ trình bày cái dấu uh, tam thức bậc hai và ẩn cái bất phương trình bậc hai một ẩn lồng ghép vào trong cái chương hàm số và coi nó như là một trong những ứng dụng của định lý dấu tam giác bậc hai tức là cách tiếp cận nó được đổi mới hết sức tự nhiên hết sức logic mà vẫn đầy đủ kiến thức và nó sẽ nhẹ nhàng hơn nó không bị hàn lâm mà chúng ta sẽ có thể nhìn nó như là một ứng dụng thôi của cái à, định lý dấu tam giác bậc hai trong chương hàm số để mà giải các các phương trình bậc hai thì việc này là một cái uh, điểm nhấn trong cái bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống này à, mạch hình học và đo lường thì như lúc này cô thấy là ba cái mảng của sách giáo khoa hiện hành thì vẫn được tuân thủ tuy nhiên thì trong cái cuốn sách của chúng tôi thì có cái cách tiếp cận nó khác biệt so với cái cuốn sách hiện hành các thầy cô đang sử dụng ở chỗ thay vì là chúng tôi giảng chúng ta giảng cái nội dung vector trước rồi mới xây dựng cái tích vô hướng rồi sau đó thì mới xây dựng đến các cái hệ thức lượng trong tam giác vân vân thì ở đây trong cái bộ sách này thì chúng tôi sẽ dạy à, chúng tôi thiết kế cái cái phần về hệ thức lượng trong tam giác trước đưa trước trên trên cái nội dung vector cũng cần phải sử dụng công cụ tích vô hướng để thiết lập các cái hệ thức lượng trong tam giác mà ngược lại từ cái định lý cosin ở trong hệ thức ở trong tam giác và cái biểu thức tọa độ của nó thì chúng ta có thể thiết kế được các tính chất của tích vô hướng một cách rất tự nhiên và logic thì các thầy cô sẽ thấy khi mà các thầy cô tiếp cận cái tài liệu này thì sẽ thấy cái phương pháp tiếp cận nó hoàn toàn khác nó tự nhiên hơn và nó gần gũi hơn dễ hiểu hơn với học sinh à, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng cũng được trình bày chi tiết và được nêu nêu phương trình chính tắc của cả ba đường đường à, elip, imebol và parabol về sắp suất thống kê thì nó là một cái điểm nhấn trong chương trình à, giáo dục phổ thông 2018 và nó xuyên suốt từ lớp 2 cho tới lớp 12 ở đây thì với lớp 10 thì chúng ta có cái mảng thống kê và xác suất được trình bày rất là chi tiết và cụ thể à, có thể nói rằng là đây là cái mảng mà đã được đầu tư công sức rất là lớn của đội ngũ tác giả cũng như là biên viên và tổng chủ biên trong cái mảng này bởi vì cái phần này là mới khó dạy và đồng thời là nó rất gắn các bài học thực tiễn nên là làm thế nào để có thể đưa kiến thức một cách của xác suất và của thống kê chẳng hạn như những khái niệm về quán làm về à, kỳ vọng phương sai về độ lệch chuẩn về tứ phân vị à, đấy toàn là những cái khái niệm rất là hàn lâm vậy thì làm sao để đưa vào sách giáo khoa một cách tự nhiên nhất dễ hiểu nhất cho học sinh thì cuốn sách này đã làm được điều đấy và khi các thầy các cô tiếp nhận cái cuốn sách trong tay thì tôi tin rằng các thầy các cô sẽ thấy cái phần này rất dễ đọc và rất dễ dạy à, phần nội dung thực hành và trải nghiệm là một trong những à, phần mà có thể nói rằng là tự hào đáng tự hào của kết nối tri thức với cuộc sống giống như là lãnh đạo nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã chia sẻ thì nội dung thực hành và trải nghiệm đã được đầu tư rất là công phu không chỉ bởi đội ngũ các tác giả mà còn đội ngũ biên tập viên à, rất là nghề của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thì hàm lượng chỉ chiếm khoảng 7% thời lượng thôi nhưng chúng tôi đã lựa chọn những chủ đề nóng hổi nhất những chủ đề gần gũi nhất và thiết thực nhất với học sinh chẳng hạn như những kiến thức về tài chính ờ, về tiết kiệm này lãi suất tiết kiệm này về mua trả góp này về mạng xã hội lợi hoặc hại này ờ, và một số những cái bài thi về toán đo đạc hình học ờ, đo đạc để thiết kế những nội dung dạy học vân vân thì đã được thiết kế trong cái phần thực hành trải nghiệm này và cái phần này thì cũng được hội đồng thẩm định sách giáo khoa đánh giá rất là cao trên đề học tập toán 10 thì như giới thiệu với thầy cô thì có 3 nội dung và cái điểm đặc biệt ở đây là chúng tôi trình bày kiến thức rất kỹ lưỡng, chi tiết và có những nhiều ví dụ với lời giải chi tiết. Phần hệ thống bài tập cũng được sắp xếp từ dễ đến khó và có rất nhiều bài tập vận dụng, những bài tập ứng dụng thực tiễn. À, các phương pháp quy nạp toán học, các cái yếu tố đặc trưng và hình dạng của các đường tunic cũng được trình bày một cách hệ thống trên quan điểm tổng thể nhìn tổng thể rồi từ cái chữ cái cái cái tổng thể đưa đến những cái riêng với hệ thống ví dụ chi tiết cụ thể từ dễ đến khó cùng với bài tập luyện tập và cùng với các cái chú ý à, những cái sai lầm thường gặp thì từ đó học sinh cũng như giáo viên có thể xây dựng được cái hệ thống bài giảng chuyên đề một cách hiệu quả nhất bây giờ thì à, tôi xin phép được trao đổi với các thầy các cô chi tiết về cấu trúc của sách thì trong đó sẽ có cấu trúc của từng chương và cấu trúc của các cái bài học đầu tiên thì như các thầy các cô nhìn thấy trên slide ở đây tôi có trình bày một cái ờ, hình ảnh về chương 4 vector à, cái phần mở đầu chương sẽ có tên chương và phần giới thiệu chương tên chương được uh, viết ở phía trên cùng và sau đó là phần giới thiệu chương kèm những cái hình ảnh minh họa cụ thể hoặc những tình huống mở đầu dễ gần gũi xuất phát từ thực tiễn mà từ đó muốn giải quyết cái tình huống đó thì các thầy cô hoặc các em học sinh phải quan tâm tới cái kiến thức sẽ được trao đổi trong chương đấy ở đây chẳng hạn như là tính khoảng cách giữa cung thành huế và cung kinh thành huế phần à, nội đô ấy, với cái ga an cựu của thành phố Huế thế thì à, hai cái này cách nhau bao xa thì muốn giải quyết vấn đề này thì nó sẽ dẫn tới các khái niệm về vector về tọa độ mà chúng ta sẽ phải biểu diễn cái đại lượng đó thông qua các cái đại lượng trong cái chương vector mà ta sẽ học phần à, nội dung của chương thì sẽ được phân bổ từ 2 đến 5 bài học chương ít nhất thì có hai bài học và chương nhiều nhất là có 5 bài cuối chương thì có hệ thống bài tập trắc nghiệm và tự luận thì hệ thống bài tập này được xây dựng một cách phong phú, đa dạng và bám sát cái tinh thần đánh giá, kiểm tra đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn hiện nay. À, cấu trúc mỗi một chuyên đề, mỗi bài học trong chuyên đề học tập toán 10 thì cũng tương tự như cấu trúc của sách giáo khoa. À, trong mỗi một bài học thì như các thầy cô thấy ở đây trên slide là chúng ta có giới thiệu đến bài 23 về quy tắc đến chẳng hạn thì ngoài cái tên bài học thì sẽ có một cái phần gọi là phần định hướng phần định hướng này thì gồm những cái thuật ngữ phải nhớ và những kiến thức kỹ năng cần đạt được thế thì điều này rất là thuận lợi cho các thầy các cô khi mà sử dụng cuốn sách giáo khoa này đó là chúng ta có thể định hướng được cái kế hoạch bài dạy của chúng ta cho nó bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018 và bám sát những kiến thức kỹ năng mà học trò cần đạt được cũng thuận lợi cho học sinh khi mà nhìn thấy một cái tổng thể về cái phần kiến thức kỹ năng mình phải đạt được thông qua cái bài học này thì sau đó thì sẽ có một cái gọi là tình huống mở đầu tình huống mở đầu hay còn gọi là phần mở đầu của bài học phần mở đầu bài học này thì đã được tập thể tác giả cũng như đội ngũ biên tập viên của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam là đã được trao đổi rất là công phu và kỹ lưỡng khi mà chúng tôi trao đổi về một bài học thì cái tình huống mở đầu bài học này là cái tình huống được trao đổi kỹ nhất một tình huống mở đầu phải là một tình huống kích thích được sự hứng thú của học sinh đồng thời có phải đưa được đến những cái kiến thức nội tại của cái bài học đấy mà có thể giải quyết được cái tình huống mở đầu này chúng ta nói ví dụ đến bài công thức đếm đây chẳng hạn thì tình huống mở đầu sẽ là đếm cái số mật khẩu có thể tạo được khi mà chúng ta tạo một trang web à, hoặc là một trang Facebook hoặc là một tài khoản ngân hàng hoặc một tài khoản chứng khoán chẳng hạn vân vân thì làm sao để đếm được có bao nhiêu cách tạo cái mật khẩu như vậy với một số những cái yêu cầu cơ bản của cái thì đây là một cái bài toán rất là thực tế và thông thường các học sinh thời đại công nghệ 4.0 của chúng ta thì đã phải vận dụng thường xuyên trong cái quá trình tương tác của đời sống và với cái ví dụ này thì học trò sẽ có cảm giác hứng thú là với cách nào thì chúng ta có thể tìm được những cái cái, cái cách tạo ra mật khẩu như vậy và từ đó dẫn dài đến các đơn vị kiến thức của bài học phần đơn vị kiến thức của bài học thì uh, giới thiệu với các thầy các cô là mỗi một đơn vị kiến thức sẽ được cấu thành từ các phần sau đầu tiên một đơn vị kiến thức sẽ có một hoạt động gọi là hoạt động hình thành kiến thức từ cái hoạt động hình thành kiến thức này thì học trò bằng cái phương pháp tiếp cận kiến thức và giải quyết vấn đề thông qua các hoạt động hàng ngày thì để dần dần từng bước với sự hướng dẫn của của giáo viên thì có thể từng bước tiếp nhận được kiến thức và hình thành kiến thức thì sau khi với sự hỗ trợ của giáo viên thì học sinh có thể tự lĩnh hội được kiến thức và kiến thức đấy được giáo viên tổng hợp trong khung kiến thức ở phần ờ, phần giữa của mỗi cấu trúc đơn vị kiến thức sau khi đưa ra đơn vị kiến thức <coughs> kiến thức rồi thì sẽ có những chú ý về những cái sai lầm thường gặp hoặc những chú ý cần nhớ liên quan tới cái phần kiến thức đó và phần ví dụ có lời giải chi tiết và hình ảnh minh họa cụ thể để minh họa cho cái phần kiến thức đơn vị chúng ta vừa nói à, cuối cùng của cái phần đơn vị kiến thức đấy là phần luyện tập hoặc vận dụng để củng cố cái phần kiến thức vừa được trao đổi ở đây các thầy cô có thể nhìn thấy ngay cái parabol bài bài 7 parabol chẳng hạn một cái ví dụ cho cái phần bài học mà tôi vừa trao đổi với các thầy các cô ở đây thì chúng ta có cái phần à, cái phần liên quan tới mở đầu này các tình huống mở đầu này sau các đơn vị kiến thức 1, 2 này và sau mỗi một đơn vị kiến thức đấy thì sẽ có luyện tập và sẽ có vận dụng và những cái bài toán vận dụng thì hoàn toàn là những bài toán xuất phát từ thực tiễn và đưa vào giải quyết các vấn đề thực tiễn phần bài tập thì được thiết kế khá là đơn giản và có nhiều hình vẽ minh họa một cụ thể được xếp thứ tự từ dễ đến khó và có thể à, dễ cho các thầy cô tiếp cận để làm học biểu trong quá trình dạy cũng như học sinh tiếp cận để tự học một cái học phần kiến thông qua những cái ờ, phân tích trên về cái cấu trúc của bài học cũng như cấu trúc của chương thì có thể tổng kết lại một số những cái ưu điểm đặc trưng của bộ sách toán 10 và cái chuyên đề toán 10 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống như sau đó là chúng tôi biên soạn cái bộ sách này theo cái định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh thể hiện rõ trong các bước các cấu phần của bài học cũng như của chương và của toàn bộ sách đồng thời là thể hiện rõ cái việc xuất phát từ thực tiễn và ứng dụng vào thực tiễn tích hợp chuyên môn tích hợp nội môn và tuân thủ các cái quy định chung của chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tiêu chuẩn sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo sách được in bốn màu hình ảnh đẹp sinh động hấp dẫn và như đã giới thiệu thì kênh chữ và kênh nền rất là hài hòa và rất là bắt mắt và tin rằng là khi học sinh cầm cuốn sách này lên thì sẽ cảm thấy hứng thú học tập hướng là cho học sinh chủ động trong quá trình tiếp cận tri thức và các vấn đề của cuộc sống được đưa đến kiến thức toán học và sau đó từ kiến thức toán học đó lại quay trở lại giải quyết các vấn đề của cuộc sống các ví dụ minh họa đưa lên rất là nhiều các bài tập cũng được đưa một cách hệ thống và có những cái bài tập liên quan tới ứng dụng trong thực tiễn đặc biệt là cái phần mục em có biết ở trong mỗi một bài học của mỗi một chương ấy ạ đã được đầu tư viết rất là công phu và các thầy cô và các em học sinh khi mà tìm hiểu về cuốn ờ, sách giáo khoa này cũng sẽ thấy rằng cái phần em có viết ừ, đã cung cấp thêm cho học sinh những thông tin rất là bổ ích thú vị và liên quan tới cái nội dung môn toán những cái ứng dụng của toán trong cuộc sống và những cái mà triển khai cái phần uh, ứng dụng toán học những cái vấn đề nội môn của toán người trong các ngành kinh tế khác nhau thực hiện tư tưởng chủ đạo xuyên suốt của bộ sách đó là thực hiện cái việc kết nối tri thức với cuộc sống tri thức xuất phát từ cuộc sống và đi về phục vụ cuộc sống à, việc thiết kế gần gũi sát thực của cuốn sách giáo khoa này à, với cái hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh à, đã tạo điều kiện để giảm thời gian chuẩn bị bài giảng cho giáo viên tạo cơ hội tốt cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học góp phần cùng với giáo viên tạo ra sự hứng thú học tập cho học sinh và sách được trình bày thân thiện hỗ trợ cho học sinh có thể tự học được các ví dụ đưa ra rất tường minh kèm với những cái hình ảnh và những gợi ý bài giải rất là chi tiết tạo nhiều cơ hội cho học sinh phát triển năng lực văn học à, trong cái à, liên quan tới cái việc thiết lập kế hoạch bài dạy của giáo viên và kế hoạch kiểm tra đánh giá của giáo viên thì theo thông tư số 22 của bộ dục và đào tạo thì sách đã dành 14 tiết cho việc ôn tập và kiểm tra theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và với cái phần uh, thời lượng lớn như thế này và hệ thống bài kiểm tra uh, một cách uh, đầy đủ và chi tiết như thế này thì đã tạo được kiện thuận lợi cho việc thiết kế các bài để kiểm tra đánh giá của giáo viên với học sinh trên lớp đồng thời là việc thiết kế một loạt các cái hệ thống uh, uh, hỗ trợ kiến thức và cái hệ thống để tiếp nhận kiến thức giúp giáo viên có nhiều cơ hội để đánh giá năng lực và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo quy trình đánh giá thường xuyên và như vậy thì giáo viên có thể nắm được cái tình hình học sinh một cách ờ, thực tiễn ở trên lớp thông qua cái việc à, tương tác với học sinh qua các hoạt động dạy học từ nội dung kiến thức đến phương pháp sư phạm từ cấu trúc bài học đến thiết kế mỹ thuật thì chúng tôi tin rằng là bộ sách toán 10 kết nối tri thức với cuộc sống thì đã thực hiện được một phương châm xuyên suốt của nhà xuất bản à, giáo dục Việt Nam cũng như là của tác giả đó là làm sao để học sinh phải thích học cầm đến quyển sách là học sinh phải thấy thích và cảm thấy hứng thú học là làm sao để giáo viên dễ sử dụng khi giáo viên cầm cái cuốn tài liệu sách giáo khoa toán 10 cũng kết nối tri thức với cuộc sống là cảm thấy rằng là có thể uh, sử dụng một cách dễ dàng soạn cái phần dạy của sao cho đạt hiệu quả tốt nhất à, cuối cùng thì ờ, cũng giống như là phía lãnh đạo của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã trao đổi thì ngoài cái tài liệu về sách giáo khoa và sách chuyên đề con người thì chúng tôi có cung cấp thêm cái sách giáo viên và sách bài tập thì cụ thể là sách giáo viên thì chúng tôi có những cái hướng dẫn chi tiết về các phần thực hiện các hoạt động trong sách giáo khoa thực hiện các cái uh, uh, bổ trợ kiến thức trong sách giáo khoa đồng thời là lời giải chi tiết cho các bài luyện tập các phần ví dụ vận dụng và cho các cái phần uh, nâng cao vận dụng thực tiễn của sách giáo khoa cũng như sách chuyên đề à, bên cạnh đó thì cung cấp một hệ thống bài tập hỗ trợ để mà giáo viên có thể khai thác để soạn trong cái kế hoạch bài dạy của mình cho đạt cái chất lượng tốt nhất sách bài tập thì cũng cung cấp thêm hệ thống câu hỏi bài tập cho học sinh và giáo viên và cũng có cái lời giải chi tiết của sách ờ, bài tập trong sách giáo khoa và cũng đưa ra được cho học sinh những cái ờ, gợi ý chi tiết về những cái hệ thống bài tập câu hỏi thêm một số trang ờ, tài liệu điện tử như là nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã giới thiệu thì các thầy cô có thể click vào đây trong đó có nhóm Facebook liên quan đến sách giáo khoa toán 10 và cũng kết nối tri thức với cuộc sống thì các thầy cô hoàn toàn có thể theo các đường link đó cuối cùng thì à, cũng xin phép được à, thay mặt nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thì chân thành cảm ơn các thầy các cô đã lắng nghe cái à, buổi giới thiệu sách giáo khoa tháng 10 ngày hôm nay và mọi thắc mắc hoặc là có câu hỏi trao đổi thì xin các thầy các cô cứ trao đổi lại hoặc là gửi lại câu hỏi với đầu mối là nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thì chúng tôi cũng rất là vinh hạnh sẽ được lắng nghe và giải đáp quý thầy cô xin trân trọng cảm ơn các thầy các cô ạ của luật sư tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Sơn đã thay mặt nhóm tác giả sách giáo khoa và hoạt động à, chuyên đề học tập khoán 10 của kết nối trí thức cuộc sống của nhà xuất bản